À, chào mừng các bạn quay lại kênh Phan Thành TV Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn về con uh, robot uh, của Misomi Đây là cái robot hút bụi Nó là con Roborock uh, S500 S50 chứ không phải S50 Max nhé Thì con này mình đã mua được một tháng rồi Thì nay uh, sau khi mà mình sử dụng một thời gian mình muốn chia sẻ những cái mà mình cảm thấy uh, được và chưa được của con này Để cho những cái bạn nào mà có ý định uh, sử dụng robot á, thì uh, có thể à, muốn mua robot để lau nhà quét nhà thì có thể cân nhắc và có thể xem là mình có nên mua hay hay không nên mua con này thì bình thường mình sẽ làm những cái clip mà nó review sau một thời gian sử dụng chứ không phải là mới mua về mình sẽ làm clip review liền đó, thì bài đầu tiên các bạn nghe thấy cái tiếng nó khá là ồn thì nó ồn như vậy là do mình đang để cái mức công suất cao nhất là 2000 à, bm gì của nó để để nó hút bụi là hút sạch nhất thì cái mức nếu mà các bạn thấy ồn các bạn có thể hạ mức công suất xuống nhưng mà nó sẽ uh, có vấn đề là nó hút không sạch phải ở mức cao nhất như này thì nó hút bụi mới sạch được đó rồi con robot này á, của mình mua là nó có kết hợp cả quét à, cả hút và cả lau nữa các bạn thấy đằng sau cái đít của nó này nó có một cái tấm đó cái tấm ở dưới đó, để nó lau nó đi đâu nó sẽ lau lên đó thì mình có thể chọn nó có chế độ là chọn là cho mình hút hay là lau thường ờ, đối với con này á, con version mới này nó vừa hút vừa lau vừa quét vừa lau được nhưng con này á, thì ờ, để hiệu quả ta sẽ là hút trước rồi mới lau thì ờ, đầu tiên lúc mình mới mua về thì mình kỳ vọng á, của nó là nó hút hút sạch này hút thật sạch và nó phải lau cũng cũng sạch giống như vợ mình lau nhà vậy tại vì vợ mình ngày nào cũng phải lau hết nên rất là cực mình muốn có một cái thay nhưng khi nó mua nó về mới phát hiện ra là à, nó hút thì sạch khá là sạch tức là bụi biết gì mình cảm nhận là nó hút rất là sạch nhưng mà lau á, thì nó lau không được sạch lau không được sạch là vì sao ví dụ như những cái cái đường bình thường á đường bình thường nhà á, thì này thấy ok nhưng mà nếu các bạn đi nếu mình đi phân tích ví dụ như là những cái chấm đen như thế này nè đó là những cái vết mà đất nặng con mình nó để lại á à, cái này là vết thiệt rồi đây đấy nó lên được này những cái vết mà có tính chất mà dính á, dính xuống sàn á là nó sẽ không thể nào lau lên được nên là các bạn vẫn phải lâu lại à, nó khả năng mà nó uh, xây dựng bản đồ với khả năng định vị nó đi ở trong những cái cái ngóc ngách rồi uh, cái cái góc khe hẹp đó là nó à, nó đi đi rất đi rất là tốt à, tức là nó bảo đảm nó đi kín được cái nhà cho bạn nó có thể dọn được những cái ké những cái khe rất là tốt à, để, để tí tí ba mở cho đã quay cho mấy chú cái con robot này đã ừ, comment lại cho mẹ đi ừ. đó thì giờ mình sẽ dừng lại cho bạn xem cái cấu tạo bên trong à. thì nếu mà bạn kỳ vọng là nó lau sạch đó, thì bảo đảm là không con con robot này chắc chắn là không lau sạch được nếu bạn ấy có thể nâng sần lên thì mình không biết cái con này thì chắc chắn là lau không sạch chỉ hút ok thôi à, lau thì chỉ là phụ phần thêm thôi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái cái bên trong nó như sẽ như thế nào nha đó, à, ví dụ như là đây có vật cản là chân của con mình nè xem cái nó sẽ xử lý như thế nào nha đó. nó có cái sensor ở xung quanh nó sẽ đi tắt và nó tránh né được này rồi bây giờ mình mình sẽ chờ nó ra đây mình sẽ dừng nó lại và cho các bạn xem là nó cái cấu tạo của nó như thế nào và nếu mà mình sử dụng nó thì mình phải làm những việc gì để các bạn thấy là uh, so với công bạn lau quét với công bạn sử dụng nó thì sẽ tiết kiệm được những gì nha rồi đây đây bấm nút là nó sẽ dừng lại bạn có thể điều khiển bằng ấp nhưng đây là mình ờ, do mình đang cầm điện thoại mình không điều khiển được nó bằng ấp được mình sẽ thì đó thì con này là nó sử dụng là bản quốc tế nói tiếng Anh thì cũng dễ hiểu update firmware cũng dễ chứ không như bạn Trung Quốc thì ở phía dưới này dưới này dưới cái tấm này là cái hộp hút bụi của nó đó các bạn có thể kéo lên thì nãy giờ nó chạy á các bạn sẽ biết là nhà mình trông thì nó sạch như vậy á nhưng mà lúc nó hút ra nó sẽ nó sẽ có một hộp bụi như này đấy nó vừa hút vừa hút là đã có bụi trong này rồi đó à, khá khá khá nhiều bụi trong này tuy rằng vừa nãy các bạn mình quay cái nhà mình là thấy khá sạch đúng không nhưng mà nó chạy một vòng nên nó cũng ra được một miếng giờ mở cái nắp lên là sẽ biết bên trong nó bao nhiêu bụi này. đấy vừa chạy sơ nó hút từng vài bụi rồi thì à, so với người quét á, thì nó quét sạch hơn nhưng mà so với người lau á, thì nó sẽ không lau sạch bằng được nó sẽ tốn công của bạn đó thì sau một lần bạn lau bạn quét xong tức là sau một ngày lau quét á, thì cái hộp bụi này sẽ đầy các bạn phải thay nó thay nó xong rồi á một thời gian sau á thì các bạn vẫn phải là clean cái cái tấm lọc này tấm lọc này cái này á, là rút ra được nè à, cái này mình có thể tháo ra được đó và nó cho mình là mình mua con này nó có đồ khuyến mại luôn nữa là nó có ba cái tấm này để thay thì các bạn thay xong bạn giặt đó, đó là công mà các bạn phải làm hàng ngày ngoài ra ngoài ra nếu mà các bạn sử dụng tính năng lâu của nó thì thì các bạn phải xem ở bên dưới của nó nữa đây mình sẽ lật lại bên dưới của nó nha đây à, nó lâu thì cái cái cái tấm lâu nó dơ vậy thì các bạn phải à, phải thay nước hàng ngày cho nó nếu bạn dùng tính năng lâu nó có hai cái chốt này này à. đây rút ra đây. đây là tấm lau của nó thì cái này bạn thay tấm lau rồi bạn bơm nước vào đầu này đầu này đó là bạn sẽ bơm bạn sẽ lau được nó rồi ở bên dưới của nó là cái bánh này nếu mà nó nó nó quay nó khoảng được tuần hay tháng gì bạn cảm hoặc nó nó sẽ báo cho bạn luôn là nếu cái cái cái này nó quay không được là nó quấn tóc với đồ vô nhiều thì các bạn cũng có thể tháo nó ra và thay được nó rất là dễ đó, đó nhấc nó lên và nhấc nó ra đó là nó tháo ra luôn thấy không nó rất là đơn giản nó là những cái cơ để để gắn thôi đây lúc mình gắn vô thì nó có cái khớp đó gắn cái là nó vô vô khớp rồi à, nó sẽ có cái khớp ở dưới này nữa các bạn chỉ cần gắn này mình một tay hơi khó thao tác à, ba chơi ra cái gì đây này gắn lộn chiều đó ấn cái là nó vô đó chỉ vậy thôi à, khi bạn làm bạn chỉ cần làm những công đoạn như mình đã làm là có thể sử dụng được hàng ngày có thể sử dụng được nó mình thấy là do nó hút bụi nên phía dưới nó là dơ à thì tổng quan về con ờ, con này là ưu nhược điểm nó là như vậy thì mình tổng kết lại một xíu ưu điểm là nó hút khá là sạch nó được cái là pin châu nữa tức là mình ờ, lau hết toàn bộ nhà mình á nhà mình nó khá là rộng 60 mét sàn thì nó lau hết trong vòng 30 phút thôi đi khá là nhanh và chỉ hết khoảng 3 à, ờ, chỉ hết khoảng 300 à, 30 phần trăm pin thôi tại pin nó tới 5.000 5.200 còn những con robot khác á, thì nếu mà pin nó thấp quá ví dụ như có những con ờ, robot mà chỉ có 2006 thôi á, thì có khả năng nó nó đi được một nửa chừng nó dừng lại nó về nó sạc điện xong nó chạy ra nó lau tiếp thì như vậy nó không hiệu quả với lại với theo thời gian á, ví dụ như bạn xài điện thoại không biết là bạn xài một hai năm thì pin nó sẽ xuống thì lúc pin xuống thì cái thời gian mà sạc nó rồi thời gian lâu nó sẽ rất là mất công nên là mua luôn một con có cái dung tích pin lớn thì sẽ xài được lâu hơn đó là cái suy nghĩ của mình về về hút á, thì chọn con nào từ có công suất mắc là 2000 đổ lên á, thì nó sẽ là hút rất là sạch cho bạn và chức năng lau thì chỉ là chức năng phụ trợ thôi tức là nó sẽ lau không sạch và đôi lúc các bạn phải ờ, lau lại thì thường như nhà mình á, là một tuần vợ mình sẽ tức là ừ, hàng ngày thì cho nó chạy nhưng cuối tuần vợ mình vẫn phải lau lại à, lau lại thì nhà nó mới sạch thì đây là clip chia sẻ về con robot mình mới mua là chỉ vậy thôi nên các bạn thích video này thì nhớ like subscribe cho kênh của mình nhé cảm ơn các bạn rất nhiều